nhé thì hàng ngày mình đều làm video cho các bạn tham khảo để hoàn toàn là miễn phí với tất cả cái tâm huyết của mình đó mình đã dành khá là nhiều tâm huyết cũng như là chất xám cũng như là thời gian để hàng ngày ngồi soi xét cầu kèo à, nghiên cứu ra những cái à, con số đẹp để có thể là đưa tất cả chúng ta cùng về bờ một cách an toàn nhất nên là các bạn mà ai đi qua video ấy các bạn yêu quý ủng hộ mình thì các, các bạn hãy cho mình xin một nút like và đăng ký kênh các bạn nhé đó à, một nút like và một nút đăng ký kênh thì thao tác của nó rất là đơn giản thôi chỉ mất độ khoảng 3 giây thôi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 về lô tô thì à, ngày hôm nay cũng không đồng đều đầu 3 và đầu 9 bị câm và đít 9 bị câm này cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 72 và 54 lô cặp thì có cặp 0880 tiếp theo có cặp 1441 và 4554 đặc biệt thời gian 58 rồi thì à, bình thường như mọi ngày thì mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm trước nhưng mà hôm qua thì mình cũng không làm video cho các bạn được và mình sẽ không mở lại thì à, mình cũng muốn nhắn nhắn nhủ một một số cái tâm sự mình dành cho các bạn để trước khi vào cái phần soi qua cấu trúc số đó là dạo này thì đang có rất là nhiều những cái kênh giả những cái thành phần xấu họ đang giả mạo cái thập tứ nương của mình để nhằm mục đích lừa đảo các bạn nhé nên là các bạn mà ai mà có đang bị loạn cầu bí số là đang xa bó ấy, muốn tham khảo một cái số kín thì các bạn liên hệ với zalo của mình 0963 2361194 thì các bạn hãy nhớ nhé cái số zalo duy nhất của mình đó là 0963 2361194 đó ngoài cái số zalo này ra thì mình sẽ không dùng một cái số nào khác các bạn nhé đó bây giờ chúng nó lừa đảo rất là tinh tinh vi nhá đó thì các bạn tránh để để chúng nó lừa đảo và mất tiền oan sẽ rất là khổ thân các bạn nhé còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu chốt số cho ngày mai để các bạn tham khảo ở trên à, video thì ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 2 và chạm 5 độc thủ đề 252 và bạch thủ vip là 0660 thì à, dàn đề rút gọn mình sẽ có 22 55 020 242 282 292 550050 151353 và 595 đó thì các bạn mà thích những con số này thì các bạn chơi nhá thì mình cũng đã cố gắng là uh, soi cho các bạn những cái cầu kèo và những cái con số với những nhịp đẹp nhất có thể rồi thì à, mình cũng lưu ý với các bạn một chút đó là những cái trên này nó là những con số công khai ấy. mình đã soi cho các bạn những con số rất đẹp rồi nhưng có thể là đẹp thì nhiều người biết nhiều người chơi nhiều người thích thì có có thể nó bị giam số nó sẽ khó ra hơn đấy thì các bạn mà muốn một cái khả năng ăn cao hơn thì các bạn cũng có thể liên hệ với zalo của mình 0963 03236194 Thì các các bạn đã tham gia vào nhóm rồi, đã là thành viên của nhóm rồi thì các buổi chiều mình sẽ sắp xếp và gửi cho các bạn những cái con số mà được mình sàng lọc kỹ càng và sẽ có khả năng ăn cao này, sẽ được có thể đưa các bạn về bờ bến một cách an toàn nhất các bạn nhé